Trần Hữu Vân xin chào các anh chị và các bạn đã theo dõi những video clip à, Vân đã làm à, chia sẻ những kinh nghiệm về sửa xe đạp và những thông số kỹ thuật của xe đạp thể thao và trong thời gian qua thì à, Dân đã làm một số video clip nhưng à, do cũng có thời gian gián đoạn là do Vân bận công việc nhiều quá các bạn ơi và sửa xe bảo trì khách rất là nhiều rồi công việc à, của công ty Việt Nam Road à, cho chuẩn bị những cái tour xe đạp sắp tới ra nên dân rất là bận rộn thì à, để không để dân không muốn chương trình nó bị gián đoạn quá lâu thì à, các anh chị và các bạn sẽ cảm thấy khó chịu thì để tiếp tục chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop thì hôm nay Vân có cái, cái hai cái bài chia sẻ về à, con chén cổ xe đạp và con của BB cốt rộng à, Shimano và dạ, đối với những xe mà chén cổ âm chén cổ âm đó các bạn chén cổ lớn cổ nhỏ không cần không cần không cần biết nhưng mà âm thì chén cổ âm vào trong sườn thì nó có à, hai loại một loại con ngắn và một loại chén cổ con dài về chén cổ ong thì con ngắn thường là những à, sườn cổ xưa những sườn đã cũ đó các bạn tất nhiên à, những xe đời mới ngày hôm nay vẫn còn xài nhưng mà do những sườn cũ đã tồn kho còn lại đó con ngắn tôi sẽ có hình minh họa cho các bạn xem con chén cổ con bạc đạn chén cổ con ngắn và con dài hôm nay sườn tất cả là đi với con dài nhưng mà tôi không biết tại sao nhiều à, tôi sửa xe cho nhiều khách hàng và tôi đã gặp những trường hợp đó biết tại sao xe tôi chạy sau mỗi lần đạp nó nghe những tiếng kêu là rắc rắc rắc rắc mà không biết tìm ở đâu ra mò hoài không biết chỗ nào thì trước hết dân à, sẽ nói cho các bạn biết những à, điểm những cái điểm trên xe mà hay tạo ra những tiếng kêu rất rắc thì trước hết đó là chén cổ các bạn đúng dùng chén cổ con ngắn đưa vào những sườn chén cổ con dài ngày hôm nay thì sẽ tạo tiếng kêu thứ nhất thứ hai là BB giữa siết không cứng lỏng đó là BB dặn nha các bạn hoặc là BBF bị là ép vô không cứng chạy sẽ tạo tiếng kêu thứ ba nữa là đây dò dĩa dò dĩa các bạn thấy có bốn con nếu mà MTB là bốn con ốc bốn con ốc này nè gắn mấy cái chân ring này các bạn ha khi, khi à, mới sản xuất là siết rất là cứng đây cũng là con đó các bạn con cực kỳ nhỏ con là tính này là độ bằng gem chứ không tính ly nha chúng ta không thể bằng không nhìn bằng mắt được để mà bốn tán này nè khi bắt chàng các bạn chạy lâu ngày đó khi bắt đạn đạp ra lực nhiều với những uh, tay mà đạp uh, chuyên nghiệp hoặc là sức, sức mạnh có sức rất là nhiều đạp giờ dĩa, dĩa lớn giờ liếc nhỏ đi tốc độ chậm mà dùng lực lớn á, hoặc là khi đua dùng cái lực rất là mạnh thì mấy con tá này là lâu ngày nó sẽ ra nó lỏng khi bắt bạn đạp, các bạn đạp chậm và đập nhẹ không nghe thì sẽ không kêu nhưng mà khi các bạn ra lực thì mấy anh này nè à, mấy anh kêu ha thì như chén cổ đi bi giữa và bốn tảng này thứ hai nữa à, nữa tiếp nữa là cốt yên nha các bạn cốt yên rồi sau đó, đó nữa là cặp bánh các bạn cầm không đủ độ cứng quá lỏng khi quan đạp á, thì căm bắt đầu nó sẽ những cây đang chéo với nhau nó sẽ có độ ma sát thì thép với thép mà ma sát sẽ tạo ra tiếng kêu rất rất rất là nhỏ tại căm ma sát không phải như những cái uh, sơn mà nó chạy vậy đâu nó chỉ xê dịch nhẹ thôi các bạn ha kêu là cốt yên cốt yên đây khi cốt yên các bạn thí dụ 31.6 là cái cốt yên đúng 31.6 của nhà sản xuất xịn như các bạn nếu mà những nhà sản xuất như là dỏm hoặc nói chung là hàng nhái thì họ tiết kiệm cái như họ tiết kiệm cái à, nhôm kim loại họ làm nó lỏng chút xíu thì các bạn siết vô chạy dự kiểu rồi còn một cái nữa là các bạn không thể tìm ra đó là bị nứt sườn nếu như sườn carbon bị đứt bị nứt á, là các bạn tìm không ra các bạn tìm tất cả xong hết rồi đó còn cái đó không ra xỉu tích kêu đó các bạn tu quần đó là bidan bidan nhé bidan đạn ấy, thường thường là lực của các bạn đạp á tác động lên bidan trước rồi bidan nó mới đi qua mấy cái khác sên nhông dĩa bánh thì bidan là chịu rất là nặng mà bidan thì đạn nó không có to không có nhiều mà chỉ nếu mà thiếu mỡ thì sẽ bị mòn đạn mòn đạn nó dẫn tới viên đạn bị méo đi ô quan thì đạp qua tăng đó anh sẽ kêu răng rắc răng rắc răng rắc rồi nói chung tóm lại là chén cổ thứ nhất là chén cổ thứ hai nữa thì bị giữa thứ ba nữa bốn con tán năm con tán bắt mấy cái à, bánh răng nhiều dĩa rồi cốt yên bánh xe bánh xe cầm bánh xe và nước sụp